Welcome to ốc ngố channel Quạt quạt quạt Lỗ là một từ có rất là nhiều nghĩa Cũng khiến các bạn dễ hiểu nhầm Vì ai cũng có lỗ mà Không lỗ trên người thì cũng lỗ vốn trong làm ăn Đúng không? Đố các bạn Thì con người sẽ có bao nhiêu lỗ Bạn nào đón là 4 cho tới 10 lỗ Thì chắc chắn các bạn đã à, sai rồi đó Một con người trưởng thành có tặng 8 triệu cái lỗ trên người vì chúng ta tính cả lỗ chân lông, nang tóc. Đấy, dù bạn có đoán đúng hay đoán sai, cũng nhớ bỏ ra 30 giây để like và share video của ông nha. Cảm ơn mọi người, bây giờ thì intro. Homen, mình chưa nói gì cả mà các bạn bị hội chứng Hypophobia, nghe đã nổi da gà đó là hội chứng sợ những cái lỗ như tổ ong nè và các cái lỗ khác cũng sợ lắm. Homen là một người đàn ông có cấu tạo rất là kỳ lạ. Nhìn tổng quát về cái cơ thể màu trắng của ông ta, các bạn có thể đếm được số lỗ trên cơ thể của ông ta trên cái tấm hình này. Nhưng mà một thời gian sau, cái số lỗ này sẽ thay đổi là nhiều hơn hoặc ít hơn còn tùy vào ông ta. Số lượng lỗ trên người ông ta càng nhiều thì càng tiết ra một cái chất nhầy gì đó từ những cái lỗ của ông ta chảy ra. Homen không có bàn tay và bàn chân mà hai cái đó nó gần như là giống những cái que. Người ta gọi đó là người que phiên bản thêm da thêm thịt và thêm những cái lỗ. Người đàn ông này có chiều cao là 2,3 mét. Nhìn ốm ốm vậy thôi chứ nặng dữ lắm á mấy ông nội ạ. À là từ 100 cho đến 99.999 kg tùy vào từ trường ông ta tạo ra. Đảm bảo các bạn sẽ thắc mắc tại sao ông ta lại nặng như vậy thì nó liên quan tới khả năng của ông ta. Chúng ta sẽ làm rõ ở phần bên dưới nha. Phần mặt của Homen gần như bị chiếm hữu bởi những cái lỗ và không có dấu hiệu của những bộ phận khác, chỉ có hai con mắt thôi. Con mắt của ông ta khá là khó nhận diện vì nó chỉ là hai cái chấm trắng trong cái lỗ. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy hai cái chấm trắng đó. Mình có đọc comment của bạn Monster Gamer. Bạn này nói Homen mạnh ngang với SCP-682. Ốc ở đây không muốn so sánh nhân vật nào hơn nhân vật nào nhưng mà Homan có năng lực chung với SCP-682 đó là bắt tử thôi. Còn lại ông ta vượt qua mọi thứ, chúng ta sẽ bắt đầu làm rõ năng lực của ông ta nha. Cũng sẵn tiện giải thích tại sao ông ta quá nặng, ông ta nặng có thể lên đến ờ, hàng trăm ngàn ký. Homan có khả năng tạo ra lỗ đen với mọi kích thước ông ta muốn. Ngoài ra, ông ta có thể thay đổi không gian, thời gian, lực hấp dẫn và mọi định luật vật lý cho nên chúng ta có thể nói ông ta là sinh vật mạnh nhất vũ trụ. Có lẽ ông ta đã từng đọc qua câu chuyện của Son Goku và học được dịch chuyển tức thời của anh ta. nói chơi chứ, những sinh vật có khả năng khống chế không gian và thời gian thì sẽ có khả năng dịch chuyển tức thời, đó là chuyện đương nhiên. Đừng nhìn ngoài điểm mạnh quá nhiều, ông ta có một điểm yếu chết người, được gọi cái tên tiếng Anh đó là Slow Motion Man có lẽ nguồn cảm hứng để anh ta trở thành một người rất là chậm chạp Đó chính là từ những bộ phim của India Một viên đạn súng ngắm bắn từ khoảng cách 100m Có thể mất tận một phút để đến mục tiêu của nó như thế này này Nhiều bạn lại sẽ tranh cãi liệu con này nó sẽ mạnh hơn con kia hay không Thì các bạn có thể tưởng tượng như thế này ông ta đối mặt với một sinh vật gấp ngàn lần ông ta hay là bao nhiêu lần đi nữa thì ông ta chỉ cần đưa tay lên và tạo một cái lỗ đen trong cơ thể của nó thì toàn bộ nội tạng và các bộ phận bên trong đều sẽ bị xé toạc và hút vào lỗ đen. Ngoài ra, ông ta cũng có thể đưa tay lên thay đổi áp suất xung quanh của nó. Nó sẽ bị đè bẹp như là một con gùi hay một con mũi vậy đó. Nói đi cũng phải nói lại, Homen là một người đàn ông trầm tính, không có ý định phá hủy trái đất hay là vũ trụ này đâu. Vấn đề ngoài lề, các bạn đừng so sánh những sinh vật bên vũ trụ này với sinh vật vũ trụ khác vì nó là hai vũ trụ khác nhau nên nó là ở vũ trụ khác nhau nên nó khác vũ trụ. Lú chưa? Lú chưa? <laughs> Lú hết chưa? <laughs> có một số bạn so sánh giống như là so sánh mem hentai với Goku vậy á. Chỉ cần bạn là fan của mem hentai thôi thì Hentai cũng thắng Suruku bằng cách Super Cum. Đây là các lõi cũng thường thấy bởi các hãng phim lớn hoặc một số bạn fan một nhân vật nào đó. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Thì các bạn hãy giúp ốc để lại một like, một share và nhớ để lại comment nhân vật nào các bạn muốn làm tiếp nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.